chuyện ta qua tâm tư tròn mộng tròn mơ quên tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã gieo lên nghe chớp bể mưa ngủ vẫn còn đậm tình thương đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng mình vì mấy khi mà chẳng thương được người chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một yên vì mấy khi có đôi ta không bao giờ lý biệt chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược góc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với mòn tiếng tin yêu nhau mối tình